Đi thôi Chúng tôi đang làm gì ở đây Ông tôi thường nói rằng Tương lai sẽ cho ta bất cứ thứ gì ta cần Nào mày đang làm gì thế Đang làm gì thế hả Nếu ta biết chờ đợi Tương lai sẽ tạo ra thứ ta cần Có thể bằng công nghệ Hoặc chỉ là khiến ta không cần nó nữa Dù là cách gì Câu trả lời vẫn nằm ở tương lai Sao thế boss Coi nào Mày muốn quay lại trường huấn luyện chó sao Tao không nghĩ vậy đâu Chuyện gì thế boss Hello? Xin chào Hello? Xin chào ờ, Boss đi thôi Jackie, thầy Hopper đây Thầy chưa trúng đạn của thợ săn à Thầy quá giỏi uh, Thầy tìm thấy chiếc xe rồi uh, Không thấy nhóm hippie uh, đâu cả Thầy nhờ em chuẩn bị đồ leo núi cho thầy Thật cả, à? đừng nói với Tyler Nếu biết thầy đi thám hiểm mà không rủ em ấy sẽ giận đấy Không nói thì tốt hơn Cậu có muốn cô ấy sinh cho cậu 10.000 đứa con không Cậu trẻ trâu quá đi Ừ thôi đừng nói nữa Cậu đừng nói nữa ấy Thầy thầy bạn thân bồ tèo cả cứng Cho Jackie và Taylor Có thật là thầy nói không cho tớ biết không Thầy đã nhờ em giữ bí mật rồi mà Nào boss đi thôi lại đây boss, xin lỗi, em có hơi mệt không lái xe được nên Taylor chở em về Với lại cậu ấy muốn giúp thầy Thầy tìm thấy rồi sao khi nào chúng ta đi Cảm ơn em đã chuẩn bị giúp thầy trong thời gian gấp gáp như vậy Không có chi Cảm ơn ý tốt của em Toàn cho Tyler làm không đấy Tình hình thay đổi rồi Thầy đi một mình Dân ạ à, Thế ai sẽ bảo vệ thầy Boss chứ ai Em nói thật đấy Mấy chục năm rồi chẳng có ai đến đây cả Các em không phải lo Sẽ không sao hết Tuyệt Chúng ta đi nhanh về nhanh phải không Thầy đi một mình Chẳng thầy mấy hôm các em sẽ chẳng sao đâu các em nên lo về bài đánh giá ấy Thầy nộp đi rồi Bài làm tốt lắm Thầy nói thật Bài của em cũng vậy Ô kìa Đồ đôi Cảm ơn Thầy sao phải dậy sớm Thầy thực sự nghĩ sẽ tìm được họ Có thể nếu may mắn hơn nữa Thầy có thể sẽ tìm được thứ mà họ đã đi tìm Đi thôi boss Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org Đây không phải kế hoạch A Chỉ là phòng bị thôi Sao mày hay lo thế Mày định canh chừng giúp tao phải không Được Vẫn đứng đó à là một bức tường Hai ngày sau Jack dậy đi Dậy đi Jackie Chào buổi sáng Chúng ta vẫn phải đi Cho dù phải đi nhờ xe đến cổng rồi tự leo núi trong vài ngày Không, không ai leo núi suốt mấy ngày đâu Ở đó suốt mấy trăm dặm không bắt được sống Làm sao chúng ta gọi người đến đón được phải tìm ai đó chịu cho mình mượn xe Ai đi ta Cậu lấy điện thoại tới làm gì Không tớ không gọi cho cậu ấy đâu Còn ai có xe địa hình và sẵn lòng giúp cậu lúc 6 giờ sáng thứ bảy nữa không Đó đâu phải xe cậu ấy Của bố cậu ấy đấy chứ Với lại cậu ấy sẽ không cho mình mượn xe đâu Mình thuê xe đi cũng được mà Không Chúng ta không có đủ thời gian Đừng Tớ là Jackie, bạn chung lớp khảo cổ học với Tyler Tớ khỏe, cảm ơn nha là có chuyện muốn hỏi cậu nè Nghe máy đi Xin lỗi, có lỡ gọi cậu vậy không vậy? Cậu đang làm gì cơ? Cậu ấy đang làm gì? Nếu như tớ có cơ hội này cho cậu Vừa có chút mạo hiểm vừa chắc chắn giúp Vivis đặt điểm A thì sao Cậu chỉ cần mang theo cái bốn bánh ngon lành của bố cậu thôi Quá tuyệt Tớ sẽ nhắn địa chỉ của Saki cho cậu Và đến đó ngay lập tức Trên đường đi chúng tớ sẽ giải thích Davis ư ừ. ừ. Em gái cùng cha khác mẹ của Kara Cậu có thích trẻ con không? Thích lắm Mình xin nói trước phòng khi bị điểm kém Chị Kara lợi dụng bài tập của mình để giúp anh chàng chị ấy thích Nhưng đổi lại Chị ấy bị bố bắt học lại cách chuyển số bằng tay Đi xem thử xem thế nào rồi Bố ơi con hiểu rồi Con hiểu thiệt mà Con yêu Chuyển số tay cũng giống như yêu đương vậy Còn phải cho đi để nhận lại phải biết cân bằng Bố à Sao cơ Con với Taylor là bạn Con cũng đâu cần lời khuyên chuyện tình cảm từ bố Nhưng cảm ơn bố Nhưng thằng bé thuộc bốn đội tuyển thể thao của trường cấp 3 mà Nó biết chơi rugby nữa Hay là con cho cậu ấy số của bố nhé Hình như bố thích cậu ấy rồi Không thích thằng nhóc đó thì bố có cho con mượn xe không chứ mình xin ghi hình lại quá trình khắc phục các tình huống khó khăn và hiếm gặp Tình huống khó khăn hiếm gặp ở đây là gì? Chị Jackie và anh là trợ giảng của thầy Hopper Thầy ấy rất giỏi Thầy ấy luôn muốn đi tìm những người hippie mất tích vào những năm 70 Họ đang phê pha hay sao đó Rồi họ quyết định đi tìm suối nguồn tươi trẻ Gì cơ Và từ đó không trở về nữa Suối nguồn tươi trẻ à Tớ không muốn chị em cậu phải phiền lây Khi đến nơi các cậu cứ ở lại trong xe nhé thì lúc cậu nói cậu có kế hoạch giúp Vivis đặt điểm ma Cậu nên nói rõ chứ Chúng ta quên mất Phoebe rồi Phoebe bắt buộc phải dẫn theo nó sao Thằng nhóc đó bốc mùi kỳ lạ và mắc bánh phô mai trong kẻ ngón tay Wallace mở xa cô quá lâu Nó sẽ đi ngoài ra nước đó Nhưng cô để sẵn thuốc rồi Mấy đứa có số điện thoại nhà cô chưa Cô không có nhà nhưng cứ lưu số cho chắc ăn Dân, tối nay tụi con sẽ đưa em về Không uống rượu chứ Không à, thuốc lắc Không à, con gái, không được có con gái Còn cô đến tuổi dậy thì rồi Vì hôm bữa cô bắt gặp ừ, là khi cô vào phòng nó mà quên gõ cửa Tụi con biết nó đang làm gì rồi đó Dân, con hứa sẽ dạy em nó thành một quý ông Đi thôi, mau vào xe và lăn bánh Mẹ yêu con quá lắm Con yêu mẹ Cậu gài máy quay vào ba lô để khỏi bận tay đi Cho chị này Nó bắt được wifi đó Mật mã là tiệc thả bom Gì chứ Đây là của chị, tình yêu của em Phải làm gì em mới cho chứ Ai muốn xử đẹp Furby nào Chị cứ làm không cần giải thích Em yêu chị nhiều như thế đấy Thôi đi ông tướng Cảm ơn tiệc thả bom Tụi chị sẽ đi tìm suối nguồn tươi trẻ Chị đi đâu em cũng theo Chỉ cần sau đó chị thấy được suối nguồn Furby là được Ghê quá đi Nhìn kia Không có bản đồ vệ tinh là tìm không ra đâu Furby muốn làm MC không Tình trạng một rửa trên chiếc xe này là bằng chứng cho thấy Thôi khỏi đi Này đây là vàng đấy Đúng là nó rồi Chị Jackie, em có mang máy chiếu Nếu muốn chúng ta leo lên đó xem phim nhé Thôi đi, ghê quá Jackie Gia đình Hopper ư Sao thầy không nói với tụi mình nhỉ Em không hiểu Nghĩa là thầy Hopper không chỉ tìm mấy người hippie nào đó đi lạc Khi tìm kiếm suối nguồn tươi trẻ Thầy ấy đang tìm người thân mất tích Mọi người ơi, chụp tấm hình cho em làm vlog đi Giúp em đi Chụp hình nào Đây sẽ là ảnh đại diện đẹp nhất trên đời Được Mọi người nói đội Hopper nào Đội Hopper Mọi người nói đội phoebe nào Đội phoebe Tại sao Chán mọi người quá phoebe ra đây kéo cửa sau xe lên nào Dân thư nữ hoàng của em Xin lỗi Em lấy cái này ở đâu vậy Đừng kể với mẹ là em bị ngã nha Em có sao không Không bị gì chứ Em trượt chân Có sao không Dấp cái này nè Có thể là bẫy đó Bình tĩnh đi Đây đâu phải phim The Goonies The Goonies là phim gì Không biết à Không Em chưa xem The Goonies Trông em giống nhân vật chân ấy Cái gì kia Chúng ta đã có phát hiện mới Có phải là hang động không Từ từ Em chỉ cần ghi chép thôi Không cần hành động Wow Hang rộng ghê Em tiên phong Không, Vivis Đi theo cạnh chị Không ai báo trước là có hang động gì hết Hang động toàn là dơi Gấu Quái vật Và Ôi nhện Chúng ở khắp nơi Thả em ra Chỉ là dế thôi Phơi biệt đừng xoắn Ăn với chả nói Đừng để bị thương đấy Dế hay nhện gì cũng đều muốn ăn thịt em hết Saki đâu rồi Tớ ở đây Sợi dây vẫn còn dẫn đi tiếp Tớ sẽ đi sâu thêm Nó dẫn ra một vách đá Đừng đi xa quá Một nửa của em Khoan Dây bị cắt đứt ở đầu vách đá rồi Mọi người đi vào đi Cái động này lớn lắm Tụi mình có thử thách rồi đấy Giống như có người xuống đó nhưng không lên lại Có người cắt dây có thể Hopper ư Đây không phải dây có thể Hopper đâu Nó cũ quá rồi Vách đá sâu bao nhiêu Khoảng không nhắm được Sâu quá tớ không nhìn thấy đấy Dưới đó có dế không Có mấy con Em rút Thầy Hopper, thầy có dưới đó không? Chúng ta nên bắt dây xuống đó cho an toàn Là sao ạ? À? Soái ca, em ở đây canh chừng cho đến khi tụi chị quay lại ha Sẽ mất bao lâu? Còn tùy, chừng nào Kara nổi giận thì về Em không có quyền ý kiến nhưng Đôi khi bạn gái anh rõ là phiền phức đấy Thật <laughs> không phải bạn gái anh cậu em ơi Không phải sao Không, lâu lâu anh còn cảm thấy chị ấy không giống con gái nữa Chị ấy là con gái xịn đấy Cấu tạo sinh học của chị ấy Furby, im đi Cầm lấy có khi cần tới Tụi mình hét lên cũng nghe mà Có 6-7 mét chứ mấy Tụi anh đâu biết hàng này dài bao xa Không biết vẫn đi ư Ừ nếu đi quá lâu thì anh cũng đã chuẩn bị lương khô và nước uống trong túi rồi Lát gặp nha Phơ Em sẽ nhớ chị Nhờ sói ca cả đấy Nhờ em cái gì cơ oh, Chị chẳng biết nữa Nói vậy thì hay hơn là đừng phá phách nha Xuống dưới tụi chị sẽ liên lạc với em qua bộ đàm Ký hiệu thế nào ạ à? Một tiếng chuông là đồng ý Hai tiếng là từ chối Ba tiếng là chị yêu em phải không Em phải thật cẩn thận đấy Bằng tuổi Vivis mà tớ được thám hiểm thế này thì có mà mừng hết lớn Em 13 tuổi rồi, em từng nổi loạn rồi chị cứ lo Nhưng khi đó em có hướng dẫn viên Có mũ bảo hiểm và dụng cụ bảo hộ Phòng khi em ngã không? Không ạ, à, thế nên mới vui được như vậy đó chị Chị Jackie chờ em Đừng lo, sẽ không sao đâu Jackie biết phải làm gì Để cô bé chơi vui được một lần đi Nếu cậu muốn đi chung thì tớ có một đai an toàn nữa nè Dạ. Cậu nợ tớ nhiều đấy Cậu biết mà phải không dạ. Cẩn thận Không sao đâu Có chuyện gì thì họ đã hét lên rồi Cậu nghĩ vậy sao Phải Em nó không chịu nghe lời là vì cậu quản nó chặt quá Này thôi đi Taylor Không sao cả Được nửa đường rồi Không ngờ tới bị cậu dụ làm việc này Thật điên rồi. Sao ướt quá vâng. Sao cơ Cậu cảm nhận được đấy Như có một giới hạn vô hình mà ở đó không khí hoàn toàn thay đổi quái quỷ thật Boss? Boss! Chết tiệt Boss, ở đây có người Chúng ta phải đi thôi Chạy đi Trong xe Gì thế này Đi thôi Nào, mau nào đao Tôi không có vũ khí Xin đừng bắn tôi Tôi ở khoa khảo cổ học Tôi chỉ thám hiểm hang động thôi Xe tôi đã hết bình Chó của tôi đi lạc rồi Tôi xin mượn dây sạc bình của anh Tôi sẽ không lấy gì hết Chỉ xin sạc bình chút thôi Jackie? Jackie! Shit. Jackie! Taylor! Mấy đứa trong đây hả? Alo Sáng nay thầy chưa ăn sáng Thầy đang đói lã người đây Alo Hình như tớ nhìn thấy đáy rồi Xe máy đổi ý rồi kìa Đáp xuống từ từ thôi Trông chị rất chuyên nghiệp Em mừng là chị nhập bọn Tụi em cũng muốn có thêm người cho đỡ buồn Thế sao chị gọi không trả lời Em có nghe chị gọi gì đâu Chị Jackie cũng đâu nghe thấy gì đâu Vậy thì em đi khánh tay đi Chị gọi suốt một phút đấy. Bọn họ chán lắm Mình đi khám phá thôi Cuộc thám hiểm bắt đầu Đẹp quá à Đẹp thật Chà Mọi người, tụi này sẽ khám phá đường hầm này nhé Này, Vi, đừng đi xa Nghe lời, này, cẩn thận Thôi mà Đâu phải chị đâu Đi cẩn thận nha Em ổn không? Không biết nó dài cỡ nào nhỉ? Em cũng không biết Trông nó thật kỳ lạ Em có nghe thấy không? thôi Ôi chúa ơi Chúng ta phải Tiếng gì thế nhỉ Chúng ta phải trở ra ngay Không Ta đã đi đến đây rồi thì không thể quay về Chỉ vì mấy âm thanh lạ được Thật sao Thật Tớ ở lại Âm thanh lạ ư ừ, Đó là tiếng hét đấy Đi thôi Khoan phải tìm được thầy Hopper tớ mới về Khoan đã, tớ là người trèo nhanh nhất Tớ và Furby sẽ kéo cầu lên Chắc chắn nhanh hơn là cậu tự leo lên Giúp họ lên xong tớ sẽ xuống lại Vậy đi Jackie Sao thế Jackie Tớ hiểu rồi Tớ đỡ cậu Hay lắm Tớ hiểu rồi Thằng nhóc dám cắt dây ư Cảm ơn Chết tiệt Phoebe, anh không giỡn đâu đấy Cậu ấy cắt ư Không phải Phoebe cắt đâu Phoebe đừng nghịch nữa, anh nghiêm túc đấy Thả gì xuống lại mau, đồ ngốc Xém nữa em giết chết Jackie rồi đấy Phoebe Sao nó lại làm vậy Cậu trên đó có sao không Tớ giúp cậu tháo ra Em biết Phoebe từ hồi mẫu giáo Không phải cậu ấy làm đâu Cậu sao thế Tớ mắc vào đai con Saki khi cậu ấy té xuống Bị nặng không Chắc gãy rồi Xin lỗi thầy Hopper Hai người leo dây giỏi nhất của thầy phải ngồi xó rồi Cậu bị thương nặng thế sao Ừ Chúng ta phải nghĩ ra cách thoát khỏi đây Cách thoát khỏi đây là Phoebe đừng chơi ngu nữa Và thả gì khác xuống Cậu có leo được nữa với cái tay gãy không Tôi còn lựa chọn nào khác sao Cậu phải trèo tay không rồi Gì cơ Dách cao gần 30 mét Té là chỉ có chết Đưa tớ bộ đàm Kiểu này em được điểm A chắc luôn Phoebe, đừng đùa nữa, được không? Dưới đây có vấn đề, tụi anh cần em thả đầu kia của sợi dây xuống ngay Phoebe Nhấn nút chuông đi Có thứ gì dưới đó Họ cũng có bộ đàm ư Thầy Hopper Tyler đây Tụi em đến đưa thầy về Cứu với Cara Taylor Giọng ai vậy này cứu Thầy Hopper biết không ạ à? Là Furby Hả? Vừa nói Furby phải không? Nghe còn giống giọng Furby Ai đấy? Ai đang nghe máy đấy? Cứu em, Furby đây Cậu làm gì thế? Sao ạ? À? Chồng tớ giống đang làm gì? Tớ sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra Cậu không thể đi vào đó một mình Đi thôi Không, cậu không được đi một mình Còn em ở đây với Jackie Bây giờ trẻ còn không tự vệ được nữa là Em đi với hai người chắc ăn hơn Em đùa à? Không được Nếu là thầy Hopper Thầy cũng sẽ nói vậy Nên em ngồi yên ở đây cho chị Không ai cản nổi em đâu Thấy chưa Đây là lý do tớ không muốn dắt một đứa 13 tuổi đi xuống hang động Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu bạn con bé không cắt dây của chúng ta cô ấy không có cắt dây Em dẹp cái bài tập này đi được rồi đó Tình huống thế này chỉ có quay lại mới chứng minh được thôi Vậy mà chị không cho em quay sao Vì nên đi để lấy bằng chứng rõ ràng Một là ngồi đợi ở đây suốt đời Hai là chúng ta xuống đây để làm gì thì hãy làm việc đó Và tìm hiểu xem đằng kia có gì Tớ ghét tất cả các cậu Tạm biệt mọi người Tớ sẽ chờ ở đây Cảm giác như mình bị gọi rời sân vậy Ngồi chờ một mình đi Jackie Ừ chờ đi Ra đứng góc tường đi Phù thủy Ple sẽ đến tìm mày Tớ không nghe chuông đổ từ đầu kia nữa Hay là họ tắt bộ đàm rồi Chắc vậy Cẩn thận cái đầu Thầy Hopper Cái hàng này cổ xưa lắm rồi Thầy Hopper Nhìn thạch nhũ và hoa văn xem Giờ chị là chuyên gia về hang động mà Chị hay xem Discovery với bố mà Phía trước có ánh sáng Mọi người ơi Phoebe ơi Sao ánh sáng lại chớp chớp như vậy Tớ không biết nữa Tôi chưa thấy như vậy bao giờ Kỳ lạ thật Có phải do đường hầm này không ngừng chuyển động Chắc là do Phoebe nghịch đèn pin đấy thôi Furby Để hộ tớ một cái Được chưa Được rồi Có sợi dây nè oh Ôi chúa ơi oh Ôi chúa ơi Tyler Mang Vince Sang chỗ khác mau Tại sao Mang nó ra chỗ khác đi Có chuyện gì Khốn kiếp Taylor Mang nó đi mau Đi nào Sao chị ấy xúc động như vậy Anh không biết Nhưng chị em nói thì mình nghe thôi Đó là gì vậy Mọi người sao rồi Cậu đang làm gì vậy Không có gì Chỉ là không đi được Và không muốn bị mọi người bỏ lại Ở nơi đáng sợ đó đến suốt đời Thôi không cần nói gì tớ nữa đâu Cậu sao rồi Mọi chuyện thế nào Tyler Chỗ đó ghê sợ lắm Ngay đây Ngồi xuống Chị thấy gì trên đó vậy Không ngồi yên Em đâu phải con chó mà chị bảo ngồi là ngồi Bình tĩnh nào Chúng ta đều chung cảnh ngộ mà Taylor, máy quay của cậu Có chuyện gì vậy? Dù là chuyện gì cũng không sao đâu Chúa ơi, Kara Tớ hồi hộp đủ rồi đấy Chuyện gì vậy? Ở yên đó Chúng ta không thể bỏ mặt được Bỏ mặt ai? Jackie đừng để Vince qua đây Là thầy Hopper ư? Ở yên đó Nghe tớ đi Không Khoan Đừng đi Ôi chúa ơi Chị Kara Đừng Đừng mà Có phải Poppy không Không Không phải Không đâu Cậu ấy có sao không Cậu ấy sẽ ổn chứ Cậu ấy sẽ ổn phải không Tớ nghĩ cổ em ấy gãy rồi Sẽ không sao hết Chúng ta sẽ không sao Tôi nghĩ là em ấy cố trèo xuống và có người cắt dây Ai lại làm thế Sao họ nở cắt dây của Furby Ban đầu em ấy không muốn xuống đây cơ mà Sao em ấy lại tìm đường xuống một mình Máy quay vẫn còn mở Furby có mang cái gì trong ba lô đó không Có móc câu thì tốt biết mấy Đây rồi Nhờ vào sói ca cả đấy. Nhờ em cái gì cơ Chị chẳng biết nữa Nói vậy thì hay hơn là đừng phá phách nha Xuống dưới tụi chị sẽ liên lạc với em qua bộ đàm Ký hiệu thế nào ạ à? Một tiếng chuông là đồng ý Hai tiếng là từ chối Ba tiếng là chị yêu em phải không Không biết biệt đội giải cứu có lừa em không Nhưng nửa tiếng rồi không ai gọi em cả Em nên qua đó kiểm tra xem Alo Phim được chiếu Mọi người ơi, thế này là thế nào? Em đang cố không nghĩ ngợi quá nhiều Vì tính em không nghĩ nhiều Nhưng mọi chuyện có hơi lạ Em nói lạ tức là đáng sợ ấy Và dạ, đáng sợ có nghĩa là ước gì em đừng nghĩ về nó nữa Bây giờ em đã nghĩ về chuyện này quá nhiều Em thấy ghét bản thân ghê Em phải đi ngoài đây Em đang tìm chỗ để giải quyết Thì phát hiện cái gì đây này Một cái hang Một sợi dây Một chiếc xe Mọi người có nghĩ thầy Hopper đã đi xuống động từ chỗ này không Em nghĩ là đúng đấy Giỏi lắm Seth Holmes mà Thầy đi xuống nhầm đường rồi Em tìm thấy sổ ghi chép của bố của thầy Hopper Có vẻ ông ấy thích chơi cái bông vào những năm 60 Nếu mọi người hiểu ý em Và rất say mê các truyền thuyết về suối nguồn tươi trẻ Toàn là hình vẽ và chuyện kể về những người xâm lược Tây Ban Nha đi tìm một cái hang Mà người bản địa nói là có nguồn nước có thể chữa lành bệnh tật Nữ hoàng phái người đi tìm nguồn nước ấy để mang về cứu chồng mình đang bị đau bệnh sắp chết Những người ấy một là chết trong tay người bản xứ Hai là trở về trắng tay Đoàn người cuối cùng mất tích ở đâu đó Tây Bắc Alamo Nghe quen quen nhưng trời sắp tối rồi Em không muốn đọc nữa đâu Tại sao lại có hoàng hôn vậy Trời không thể nào tối như vậy Đang một giờ trưa mà Chắc cậu ấy gắn màn lọc lên ống kính để chọc chúng ta ấy Mọi người nghe thấy không Có tiếng sói đồng đi săn mồi ấy Chắc chắn là chọc chúng ta rồi Chọc kiểu gì chứ Trời tối thật xe của bố cậu kia kìa Tớ không biết thằng bé Nếu Phoebe đã chết thì có lẽ em ấy không chọc ai đâu Đã nửa đêm rồi mà mọi người chưa về Điện thoại em vừa mất sóng vừa hết pin Em lại không biết lái cái bốn bánh này Chị Kara Khi chị xem đoạn video này Chúc chị may mắn khi đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ em Thôi được, em nói thật nhé Em có hơi sợ bọn sói đồng Nên em đã tắt máy chiếu và tiếp tục đọc sổ ghi chép của bố thằng Hopper Vậy là truyền thuyết nước thần này được truyền lại trong gia tộc ông ấy Nhưng đến khi con gái ông bị bệnh Ông mới đi tìm cái hang đó Có nghĩa là tại nhỏ con gái này mà bạn em bị mất tích Em thì sắp bị sói đồng ăn thịt Xin chào Chắc mẹ đã lên cơn đau tim vì tối qua em không về nhà Xui ở chỗ là chẳng ai biết chúng ta ở đây Vậy em nói tụi mình đi bơi ở nhà Hamilton rồi Chuyện gì thế Cái bài tập xây dựng đội nhóm này Mà nói là gì cũng được Mắc gì phải tách nhau ra và chui vô hang nhỉ Không những em có mình ên ở đây à Mà em còn không biết đường về Không thể đi về vì chẳng ai đi tìm em cả Hôm nay là thứ ba rồi Bình xe đã hết điện Vậy em nghe radio cả đêm qua Có lẽ vì em sợ trời tối Mà cũng có lẽ không Em đã ăn hết đồ ăn em tìm được Uống hết chỗ nước Đến mức này thì em tin rằng mọi người đã chết rồi Cách sống sót duy nhất là chui xuống hang để tìm chìa khóa xe của thầy Hopper Thôi được, sau đây làm vài lời cho mẹ em Con rất xin lỗi vì không gọi điện nói mình đi đâu Chỉ là con rất vui khi có bạn mới Con nghĩ cô ấy thích con Nếu cơ may sau đó mà mọi người tìm thấy đoạn video này Em hy vọng mọi người đã về nhà an toàn Bình tĩnh, bình tĩnh nào Thôi được, mở tiệc thôi Quẩy lên Bình tĩnh Bình tĩnh nào Đàn ông đích thực Bình tĩnh Bình tĩnh nào Cái quái gì vậy Đó là gì Vừa bị nhìn thấy gì đó Ôi chúa ơi làm ơn tắt đi Cậu có câu trả lời rồi đấy Cậu hài lòng chưa Hay là vẫn muốn đi tiếp cho đến khi tất cả chết hết Không đúng Thời gian trong video là mấy ngày trời Chúng ta chỉ mới xuống đây một tiếng mà Chắc chúng ta ngủ thiếp đi trên đường xuống đây Tớ Cả đám ư Cậu nói đùa à Tớ chưa ngủ miếng nào hết Cậu có ngủ không? Còn cậu có ngủ không? Không, chẳng ai ngủ tiếp đi cả Jackie, bình tĩnh Cậu muốn tớ nói gì? Tớ có câu trả lời nào thì nói ra với mọi người thôi mà Có thể cậu chưa có câu trả lời Nhưng cậu là người duy nhất có một lựa chọn mà những người còn lại thì không có Là lựa chọn gì? Cậu là người duy nhất có thể trèo ra khỏi đây Em có thể làm được không, một là V, hai là cậu Không thì chúng ta đi sâu hơn vào hang động Vừa đi vừa chấp tay cầu nguyện Không không, như vậy quá nguy hiểm Cậu thấy điều gì đã xảy ra với Furby rồi mà Ở dưới này càng nguy hiểm hơn Trên đó có người cứ cắt dây của chúng ta Tớ chẳng có dây cho họ cắt nên không sao đâu Không đâu, chúng ta không đáng bị thế này Cậu đi tìm một người mất tích Vì người đó cũng đang đi tìm người mất tích khác Cậu nghĩ mình sẽ có kết cục thế nào Tớ không biết Tôi tưởng chúng ta có lợi thế hơn Vì đã tìm được sợi dây dẫn từ chiếc xe xuống đây Phải tới nhận lỗi Em ở đây với Tyler và Jackie một lát có ổn không Tại sao Vì Jackie nói đúng Chị là người duy nhất có thể cứu chúng ta ra ngoài Máy quay vẫn đang chạy Để phòng chừng Chị tin tưởng em được chứ Chờ đã Cậu cầm theo cái này đi Nó là đèn hiệu của GPS Nó có thể gửi tín hiệu SOS dù ở bất kỳ nơi nào Khi nào cậu lên mặt đất rồi nó mới hoạt động được Tớ mang theo nó khi nhận ra thật ngu ngốc khi đi tìm một người mất tích Vì người đó để đi tìm người mất tích khác Tìm được người giúp hẳn quay lại nhé Sao tớ có cảm giác cậu hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra thế Không phải đâu Cậu không muốn cho tớ biết ư Được thôi Chỉ là tớ muốn biết mình leo lên đó sẽ gặp thứ gì thôi Cậu nợ tớ ít nhất là lời giải thích này Đúng không Tớ nghĩ đó là mặt trời Là ngày và đêm Thế nên thời gian trong này không giống trong các video Thật ư Có lẽ đây là điều ngốc nghếch nhất tớ từng nghe đấy Chỉ là ý kiến của tớ thôi Đừng để ngã nhé Tớ sẽ ở ngay đây khi cậu cần Nhớ là bật đèn hiệu trước cho hẳn thả dây Biết rồi, biết rồi Đèn hiệu trước thả dây sau Đừng nhìn xuống Được thôi Được thôi Khi bắt được vệ tinh nó sẽ kêu tiếng bíp hai lần Cậu sao rồi Gần tới rồi cảm nhận được không khí thay đổi rồi Được rồi Không còn sợi dây nữa Trên trời kỳ lạ lắm Taylor Thôi được Khỉ gió Tớ sẽ bắt tín hiệu Chết tiệt Coi nào Chúa ơi Thật ư Nào Cậu không tin nổi đâu Không tin nổi cái gì Tôi chưa thấy cảnh tượng như thế bao giờ Mọi thứ đều biến mất Không cây cối, không cỏ xanh Đầu đầu cũng toàn là đá và đá Khoan, còn cái GPS thì sao Tướng tự kích hoạt đèn hiệu nhưng không có sóng Trước khi xuống đây vẫn dùng được mà Tớ đã thử khi ở trong xe Tớ đi khắp nơi vẫn không kích hoạt được cái thứ vô dụng đó Này, em đỡ chị anh giúp với Mình đoán sau khi chúng ta xuống đây Đã có một vụ nổ bom Trên trời có cái gì đó Ngồi xuống nào Chưa hết tớ kể này Tớ kể khi tớ xuống đây Chỉ là một ý kiến thôi Nào em đỡ Cẩn thận cậu sắp xuống rồi Cara thôi nào Thôi nào cái gì Cậu mới đi được hai giây Nếu cậu không muốn leo lên tận đó thì cứ nói Tớ không hiểu Giờ không phải lúc để giỡn đâu Tớ không nói giỡn Các cậu xem đoạn video đi Xem đi Được thôi Cậu tới đâu rồi Sắp đến nơi rồi Tớ có thể cảm nhận không khí thay đổi Taylor Không còn sợi dây nữa Trên trời kỳ lạ lắm Chết tiệt Sao Cậu nói gì nào Tớ sẽ đi tìm sống. Vì Mở của anh đi Không thể nào làm sao như vậy được Xem này Cậu tới đâu rồi Sắp tới rồi Taylor Gì Cậu không tin nổi đâu Không tin nổi cái gì tôi chưa thấy cảnh tượng như thế bao giờ Giờ cậu đã tin chưa tôi ở trên đó 30 phút Mà ở đây chỉ là vài giây Tại sao hai video lại khác nhau Tại sao chúng lại khác nhau Chuyện quái quỷ gì vậy Khi xem video của Furby tôi nhận ra một điều qua suốt một đêm mà sợi dây vẫn nối từ chiếc xe xuống hang động Không phải có người cắt sợi dây đâu Mà là do ma sát qua thời gian dài Gì cơ Thời gian ở dưới này và trên mặt đất không giống nhau Sao cơ Đó là mặt trời mọc và lặn Chỉ có là thế thì video của Furby mới đi trước chúng ta mấy ngày cho dù chúng ta xuống đây cùng một lúc Chúng ta ở dưới này bao lâu rồi Cuối tuần này tớ có cuộc hẹn đấy Thiệt sao Chúng ta đã ở đây hàng tuần hoặc hàng tháng rồi Chị xin lỗi Chị không nên dẫn em đến đây Chúa ơi Tại sao chị lại là đứa khóc Em chỉ mới 13 tuổi Em không khóc vì chị là chị của em Em biết chị sẽ cứu mọi người ra khỏi đây Mỗi lần như vậy là một ngày trôi qua ư Khoan đã Suối nguồn tươi trẻ Nếu thời gian ngừng lại Chúng ta sẽ trẻ mãi không già Đây chính là suối nguồn tươi trẻ Không ư Thôi được Chúng ta phải thoát khỏi đây Chúng ta phải có đủ dây giữa những gì ta có ở đây Và những gì có ở chỗ hồi nãy để thoát ra khỏi đây Để làm gì? Cậu muốn tớ trèo lên lại với số dây đó ư Tớ hết ý tưởng rồi Chị nghỉ ngơi chút đi Cho tớ 10 phút 10 phút ư Chúng ta không có 10 phút đâu Tyler và tớ phải mất ít nhất nửa tiếng mới leo ra khỏi đây được Mà nửa tiếng dưới này thì là bao lâu trên đó Lúc cậu phát hiện thì xác Furby úp mặt xuống đúng không? Thì sao? Trong video nó nằm nghiêng một bên, bộ đàm không bị vỡ Vậy ai đã đập nát bộ đàm của em nó? Cái quỷ gì vậy? Khoan, đây rồi Phoebe đừng nghịch nữa Anh nghiêm túc đấy Thả số dây còn lại xuống đi đồ ngốc Suýt nữa em giết chết chị Jackie rồi đó Phoebe Lúc đó Phoebe vẫn còn sống ư Cậu trên đó có sao không Đúng là Phoebe nói qua bộ đàm rồi Phoebe đừng nghịch nữa Dưới này có vấn đề Tụi anh cần em thả đầu kia của sợi dây xuống ngay bây giờ Phoebe Thầy Hopper Tyler đi ạ à. Tụi em sẽ cứu thầy ra khỏi đây Cứu với Ai đấy Tyler cứu Thầy Hopper phải không Phoebe Ai đó Ai ở đâu kia Là Phoebe đây Chúa ơi Không, không, không chuyện gì vậy Có người khác ở đây Không phải thầy Hopper Tôi phát bệnh mất thôi Đừng lo cho tớ Nhớ canh chừng đường hầm Viz cẩn thận có đá rơi Chị sẽ không sao đâu Nhưng có chuyện gì em cũng đừng nhìn lên nhé Cảm ơn em biết rồi Cậu làm được mà Kara Cậu làm được mà Từng bước từng bước một thôi Chúa ơi Xin lỗi tớ sẽ không nói nữa Đây là thứ chúng ta cần tránh lúc này Đoạn video của Furby Đừng xem Em có thấy cái gì đó Cái gì Cậu ấy thấy cái gì đó ở đây Chị cho chạy chậm lại đi Chị thấy không Ở đây đó Đường đi của mặt trời luôn thay đổi Tại sao nó lại thay đổi Chúa ơi Không phải chỉ riêng mặt trời đâu Sao Đó là các mùa đó là mặt trời thay đổi vị trí trên đường chân trời Em nói đúng Đó không chỉ là một vòng xoay thiên văn Mà là hàng trăm vòng Cậu ấy nói gì thế Vì thế mọi thứ trên mặt đất đều khác lạ Chúng ta đã ở dưới này lâu lắm rồi Gì cơ Dưới đó có chuyện gì vậy Trong video có gì Mọi chuyện tệ lắm Thật sự tệ lắm Trong video có gì sao Nhiều năm đã trôi qua rồi đó là đồng chí và hạ chí Đây là cách lý giải duy nhất Thật sao Một cái chớp đó là một năm chứ không phải một ngày sao Thế thì đã bao lâu rồi Taylor chúng ta ở dưới này mấy tiếng rồi nên Quỷ thần ơi Ôi chúa ơi Kara nhìn lên đi Chị có sao không Đi thôi Cái quái gì vậy Kara cẩn thận Chúng ta sắp được cứu rồi Kara leo lên thang đi Cái thang này to lắm Chị Khoan Có ai đang xuống Ai thế Một người khổng lồ Chạy mau chạy mau Lùi lại Beast Nào đi thôi Chúa ơi Tôi không muốn lên lại trên đó Nhìn kìa Ông ấy ở đâu ra vậy Thôi được thôi được chạy chạy Đường này bao xa ạ à? Được rồi Vi cũng thoát rồi Tớ nghĩ mình có thể bỏ xa ông ấy Bộ đồ đó trông khó di chuyển lắm Phía dưới Đau quá Đau quá Không được rồi tôi phải dừng lại Đây là đâu Mình cắt đuôi được ông ta rồi Ông ấy đi chậm lắm Khoan Ôi không Chạy mau Được thôi Chạy mau Mau mau Nhanh nữa Chạy nhanh nữa Hình như phía trước có ánh sáng Khoan Đó là lửa Tại sao lại có lửa Trong đó có người Được rồi Vi đỡ Jackie được không Em đỡ chị Không có nhịp tim Nhưng cơ thể còn ấm Cô ấy chết rồi ư Chúa ơi Là mẹ của thầy Hopper Sao cơ Bà ấy đã chết 40 năm rồi Tớ nghĩ mình lạc mất thầy rồi Tyler nhìn kìa Từ mấy bức hình Đó là bố của thầy Hopper Mấy người kia là ai Họ cầm súng làm gì thế kia Chết tiệt Đi thôi ngay bây giờ Nào nhanh lên đi mau Đi nào nhanh lên nhanh lên Boa, gata! Não esqueci! Cuidado, cara! Ai, ai! Vai, vai! Chúa ơi chờ Taylor nào Em ở đây đừng rời Rocky Hứa với chị nhé Phim được dân. chiếu thuyết minh tại Cẩn thận đó org. Lại đi nào Không sao đâu Chết tiệt Taylor Cậu không thể Cậu không được bỏ tớ lại đây lại đi Cậu phải tỉnh lại mau Tỉnh lại đi Tỉnh lại đi Hãy tỉnh lại đi mà Không Không Không Đừng đụng vào cậu ấy Không Không Ông làm gì thế Dừng lại đi Ông giết cậu ấy mất chuyện gì vậy Nào Chúng ta đi tìm Vi và Jackie Khoan đã Có một người nữa Cậu lùi lại nào ta phải giúp ông ấy Chúng ta phải giúp ông ấy Chúng ta phải giúp ông ấy Kara Lùi lại Ông ấy cần mặt nạ mới thở được Ông ấy làm sao vậy Tớ không biết Ông ấy hết thời gian rồi Không sao, đi thôi Ông ấy làm sao vậy Ông ấy ngủ rồi à Chị không sao Tụi chị không sao Mấy người này đang ngủ sao Sao cậu đánh được họ vậy Không phải tuổi tớ Là ông ấy làm Ông đến từ năm nào Xin cho biết ông đến từ năm nào Ông ấy bị sao vậy Ông ấy không thở được không khí trái đất Đã tròn 2 tuần tìm kiếm 5 người mất tích Ba sinh viên đại học và hai học sinh trung học đã mất tích 14 ngày trước Được cho là đi về hướng Tây trên chiếc xe Land Rover Defender màu xanh lá Sở cảnh sát các quận Travis và Williamson đang tìm kiếm với sự giúp đỡ của Làm ơn cho biết ông đến từ thời đại nào Tối nay chúng tôi có mời bố của hai trong các bạn trẻ mất tích là Kara và Viz Cảm ơn anh Rich đã chịu chia sẻ với chúng tôi Chúng tôi rất cảm kích Carter, hôm nay tôi xin được cộng đồng giúp đỡ Đã hai tuần rồi tôi chưa tìm được các con gái của mình Tôi xin nhờ mọi người làm ơn nhìn vào những bức hình này Nếu mọi người nhìn thấy chúng Xin hãy liên lạc với chính quyền địa phương Tôi rất muốn hai con gái quay về bên tôi Tôi không hiểu ông nói gì cả Ông ấy đang nói gì thế Tôi không hiểu tiếng của ông Vì tương lai của nhân loại Chúng ta phải tiếp tục chinh phục vũ trụ Nếu không vượt ra ngoài hành tinh yếu ớt của chúng ta Con người sẽ không sống được một ngàn năm nữa Nếu muốn nhảy vọt đến tương lai Chúng ta phải biết đột phá Dấu chân của người Mỹ trên các xứ sở xa xôi Không còn là ước mơ viễn vông Đó gọi là thuyền trời Dài 24 km, rộng 3 km có sức chứa 50.000 người. Khi đi vào quỹ đạo, nó sẽ sử dụng máy gia tốc siêu năng, có thể đưa phi thuyền đến tận sao hỏa chỉ trong vài giờ. Trong những bước Trong những bước cuối cùng để chinh phục mái nhà mới là sao hỏa Chúng ta hy vọng một ngày nào đó được trở về trái đất Con người đã phát triển đến mức này khi chúng ta ở dưới đây ư Đây là sự thật sao Chúng ta đã ở đây lâu như vậy sao Như thể đã qua hàng ngàn năm rồi Đủ lâu để con người cao lên 2 mét rưỡi Và nói một ngôn ngữ mới Vậy chúng ta mắc kẹt ở đây mãi sao khi chúng ta lên được mặt đất Mọi thứ không còn như trước nữa rồi Không đúng Còn mọi người ở nhà thì sao Bố mẹ em thì sao Chị em mình vẫn còn nhau Chúng ta còn có Jackie và Tyler nữa Chúng ta sẽ ổn thôi Sẽ ổn thôi mà Chúng ta sẽ làm gì Ta có hai lựa chọn Một là ra khỏi đây ngay Hai là ở đây mãi mãi Vì nếu ông kia là con người đã tiến hóa Thì chúng ta sẽ gặp phải thử thách gì khi lên được mặt đất chứ Dù trên đó có ra sao Chúng ta có đường ra và nên thử nó Taylor, cậu oh Chúa ơi Gì vậy Thầy Hopper ở đây Chắc thầy đi xuống bằng đường hầm còn lại Taylor chúng ta phải đi thôi Dù tớ đã nói Là phải thoát khỏi đây Nhưng nếu không tìm được thầy thì mọi chuyện đều vô ích Gì Thầy Hopper là người duy nhất biết phải làm gì lúc này Chúa ơi Thật ư Chờ chút Còn khẩu súng của ông Cao Bồi thì sao Cảm ơn Jackie Còn 4 viên Các cậu dẫn theo Furby Tớ sẽ quay lại ngay Nếu nghe tiếng súng nổ thì đừng chờ tớ nữa Đi đi Thầy Hopper thì ơi Tyler đây Còn bé mắc kẹt rồi Sao ạ à? Đó là em gái thầy Con bé bị nhốt rồi Mọi thứ đều chậm lại trong đó Giống như mọi thứ đều chậm lại khi em bước vào đây vậy ra vậy Thầy đã tìm thấy rồi Cả cái hang này là một hệ thống cơ cấu được thiết kế để bảo vệ suối nguồn Mỗi lớp bảo vệ có tốc độ khác nhau Taylor, chúng tôi cần cậu giúp khiêng Phoebe Jackie, ở dưới này Dừng lại, đừng đi vào đó Vào đó rồi thì không thể cứu em ra đâu Taylor Thầy à chúng ta đi thôi Cố lên Khoan Thầy không cử động được Được rồi Em đỡ thầy Nặng lắm Họ đâm xuyên người thầy luôn mà Nước chữa bệnh cách đây chỉ vài chục mét Đi thôi Nào Thầy chí mạng rồi Em không thấy sao Nhưng em còn mạng Em sẽ mang nước đến cho thầy 5 phút nữa là thầy chết rồi Em đi đi Cứ đi đi Dù em có giúp thầy cũng không thể đi đứng lại bình thường được Đi đi trước khi họ lại kéo đến Đưa thầy cái đó Thầy giúp câu giờ cho Ra khỏi đây đi, đi đi Taylor, cậu giúp khiêng Phoebe với Em kiên trì đến mức này không phải để bỏ thầy ở lại đây Thầy đã đạt được mục đích của mình rồi Taylor à Đi đi Em sẽ quay lại ngay Thầy không ở xa đâu tôi có thể đến đó và quay lại trong vài phút Cho dù tớ phải cổng thầy đi nữa Lần này thì tớ ủng hộ cậu Nước này chữa bệnh trong bao lâu Cổ chân tớ chỉ mất vài giây Hy vọng chữa cho Phoebe cũng không quá lâu Hơi khó đấy Chuẩn bị sẵn sàng Sẵn sàng châm lửa trong mọi hoàn cảnh Có nên đưa ông phi hành gia vào đây không Dù gì ông ấy cũng đã giúp chúng ta mà Mọi người ơi Chết tiệt Họ đang tới Chúng ta phải đi ngay Châm lửa Đi thôi Taylor họ đang thức dậy Chạy đi Taylor để cái thang phát sáng Mau lên Mau lên nào Mọi người đi thôi Nhanh nữa nào Nào đi thôi Nhanh lên Họ ngay sau chúng ta Chết tiệt Ánh sáng hết di chuyển rồi Cái này xài thế nào Đi nhanh nào Họ đang đến kìa Mong lên anh ở ngay sau em Đi thôi đi thôi nhanh nào Nhanh nữa nào Nhanh lên Họ đến rồi Ôi chúa ơi Đi nào Em sao rồi Em ổn Rất ổn Ở đây có cái gì đó sai sai Dưới đây cũng sai dữ dội lắm đấy Cái gì vậy là nước ư ừ. Giữa nước và người tiền sử Em chọn nước Kara cẩn thận chết tiệt Chúa ơi không Bấm chặt dao Chúa ơi không Nó túm được tay tớ rồi Bấm lấy tớ Tôi kéo cậu lại Cố lên Kara Cố lên Mọi người ơi Không đừng Ôi chúa ơi Jackie chị có sao không Ồ không không Taylor họ đang trèo lên đấy Mọi người ơi nhìn kìa Quỷ thần ơi Kara hả Giữ chặt dao Chuyến đi qua mặt nước sẽ hơi sốc đấy Từng người một Viz lên trước đi Ôi chúa ơi Taylor đừng bám tường nữa Chúng ta sẽ đi đâu Hẹn gặp cậu ở bên kia Buông tay ra khỏi tường đá đi Chúa ơi Kara Tớ không biết đâu Sẽ không sao đâu Chỉ việc nín thở thôi Sẵn sàng chưa Trời ơi nhưng còn Furby cho thì Hopper thì sao Một khi đã qua cửa này Chúng ta sẽ có đủ thời gian cứu họ Nín thở đi nào Sẵn sàng chưa Tớ không thích thế này mọi người Mọi người ơi Trời đất ơi Chào Phoebe Trời đất ơi Muốn đi đến sao hỏa không Chào mừng mọi người Nơi này tuyệt lắm Phoebe Họ đến rồi kìa Phim Mẹ. được chiếu thuyết minh tại tv hay.org Có nhiều điều để nói lắm mà Đây là chỗ quái gì thế Không phải quê hương nhưng ít ra chúng ta được ở bên nhau Bên nhau Theo nghĩa bên nhau trọn đời à Hai người đi lau khô người nào Không ngốc à Xin mời tham quan nơi này Đã có rất nhiều thay đổi Nhưng chúng ta là những người khá quan trọng ở đây đấy